ra đi trưởng cách nói lái của sườn bì chả bộ tam huyền hội của món cơm tấm Sài Gòn hôm nay hãy cùng My chinh phục món cơm tấm thơm ngon nhất mắt này tại nhà nha công thức và cách làm thì My Okila đã chú thích chi tiết ở bên dưới video rồi các bạn nhớ ghi chú lại để nấu thành công nha Giờ dạ, thì cùng My loại ngược dòng đi tìm lịch sử ra đời của món ăn này nhé. Cơm tấm Tuyệt nhiên là cơm nấu bằng tấm, mà tấm là những hạt gạo bể trong quá trình xây xác gạo. Tất nhiên, đó là phế phẩm. Ngày xưa, thời lúa gạo đầy bồ, tấm thì dành nuôi gà, cám thì dùng nuôi heo, rồi gà heo lại như người. Chưa ai nghĩ dùng tấm để ăn cả. Sào, ở miền Tây nước nổi mấy tháng liền, chiến tranh liên miên, người chết như ngã rạ. Gạo ăn cũng hết, mà Đức thì không có để hạ gà. dân Tình bèn dùng mớ tắm còn trong kho để nấu ăn thử. Rồi thấy ăn cũng được, từ đó có món cơm tấm ra đời trong cái hoàn cảnh nặng nhiều ấy. Thuở xưa, dân làm đồng án xa thường nấu cơm tắm để ăn. Bởi gạo tắm nở ít, còn dính nhiều bụi cám nên nước khó nấu. Nhưng nấu đúng cách, ăn kèm món gì cũng ngon, chẳng hạn như mắm, khô đồ hay bất kỳ sản vật nào của miền Tây sông nước thì kết hợp với cơm tắm cũng mang hương vị rất đặc trưng, rất hấp dẫn. Cơm tắm thì giúp no lâu, hương được dùng nấu để ăn vào buổi sáng vừa đỡ ngán vừa no luôn tới chưa Tuy nhiên, để cho nó trở nên hấp dẫn trước đôi mắt khó chiều của văn minh Tây Phương, người bán đã biến tấu từ phong cách thật lạ cho đến hương vị thật khác, để món cơm tấm có thể bán cho mọi tầng lớp từ dân buôn công chức hãng sở cho đến lính Pháp, Hoa Kiều, vân vân. Vì thế, nó được phục vụ trong dĩa, ăn bằng muỗng nghĩa chứ không dùng chén đũa truyền thống như người Việt ta. thời này cũng tương tự như phở, bánh mì, cơm tấm Sài Gòn được xem là một biểu tượng mang tính huyền thoại của giao hoa văn hóa ẩm thực Đông, Tây, Nam, Bắc với sự kết hợp độc đáo khi sử dụng nhẹ với mũ nhĩ, ăn kèm thịt nướng kiểu người Pháp, bì hính của người Bắc và chả chân của người Việt gốc Hoa. Bên cạnh đó, Hai thứ cũng góp phần quan trọng để quyết định độ ngon của món ăn, đó chính là nước mắm chua ngọt và mỡ hành đều béo. Tất cả hòa quyện lại tạo nên cái thức ăn mang đậm nét tính cách của người Sài Gòn, vừa hiện đại, vừa thân thiện trước dòng chảy của sắc màu, đa văn hóa, đa dân tộc. Ờ, xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ ăn thử để xem cái món này nó ngon như thế nào nha. Mời các bạn ừ, trước tiên thì cũng phải đá đã bây giờ thì ăn thôi ừ, chảy nước mắm cái đã không biết có ngon không nhưng mà nhìn hấp dẫn quá à. Ừ, mùi nước mắm với mỡ hành nó thơm gì đâu á giờ mình sẽ ăn một miếng bì miếng bì với cơm trước nha Ừ. bạn biết không cái bì với cái thịt heo á nó thơm cái mùi gạo gan thơm lắm luôn á ngon giờ mình ăn thử mình ăn tiếp chả nha chả nó vừa ăn lắm tại vì mình hầu như là không có nem muối mà mình nêm nước mắm á nên nó có vị đặc trưng thơm rất là riêng luôn và cộng với đó là nấm mèo nữa chai dai giòn giòn thêm miếng ăn miếng nữa ừ. Ừ đồ chua quá thì vẫn còn giòn và chua nhẹ nữa ăn hết ấm này đây sườn nướng đen đen giống mình bạn ngon nha. Ừ. ngon á còn nó mềm vậy thì nó vừa hấm tới từng khóa thịt luôn mắm trong tấm là phải sạch sệt đây cũng đã trở thành một cái món ăn sáng rất là đặc trưng của người Sài Gòn ở mọi lứa tuổi luôn từ học sinh đến sinh viên cho đến người lớn cũng như là những người lao động bởi vì nó có giá thành rất là phù hợp và vừa túi tiền với tất cả mọi người và cũng dễ dàng tìm thấy ở tất cả mọi nơi hôm nay mình sẽ ăn hết đi tấm luôn Và bây giờ cũng là giây phút để cho Nguyên phải nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!